Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của mình và các bạn nhớ nếu hay thì các bạn sẹt like cho mình và ủng hộ kênh của mình. Tại mình có thứ hàng làm clip mới. Ok, được không các bạn? Nếu các bạn hay, hãy like và chia sẻ và sẹt like cho mình. Ở mình có thứ hàng làm video mới. Ok. biết bao nhiêu sao trên trời anh không biết cuộc đời mai ra sao dù xa lão dù xa sao thì anh vẫn luôn có có một người bên cạnh anh mãi thôi anh không biết yêu em sao cho vừa anh không biết ngọt ngào hay chán sao tình yêu anh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em và em Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương mình Hôm nay mình làm nhạc ở đây Và các bạn, nếu thấy hay các bạn hãy theo quay là like cho mình nha mình cứ thường làm video mới ừ. nhớ đó like và thích quay và chia sẻ còn nếu bạn không thích thì tôi không thích ha để comment luôn nếu có ý kiến thì comment bên dưới nha rồi ok vâng Đây. anh biết là khi đau lòng vì anh vô tình cho em son đôi mắt này yêu son tâm trí chỉ riêng một đời để được che chở em Anh không biết bao nhiêu sao trên trời Anh không biết cuộc đời mãi xa sao Dù xa lão dù xa sao Thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em và em mới điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan và em mới điều anh biết là nỗi nhớ ta đôi lúc em rời xa chốn đây em giận anh và em mới điều anh biết là năm khi đau lòng thì em cố tìm cho em được xót xa và em mới điều anh biết là công dân câu lá đã yêu ngày yêu nhiều hơn lúc xưa và em không biết bao nhiêu sao trên trời người mãi xa sao dù xa lâu dù xa sao thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi anh không biết yêu em sao cho vừa anh không biết ngon nhau hay chán sao tình yêu anh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết đi như cuộc đời hay là khi có em và em ra sao chỉ em biết được em có nghe ai nói với em rằng lòng này rất yêu em